nét chữ xinh xinh thang hàng ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng nhiều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế học phép tính biết canh nhân chia chẳng đánh mắng nhưng bê em thơ điều hay ấy chính cô dạy em mà mãi trường mến yêu học cách tính em quen dần dần đọc kép chữ xinh xinh thành vần điều hay ấy chúng em được biết chính cô hiền hòa giọt nấm ăn mưa rơi thêm nhà điều hay ấy chúng em nhân dân đọc kép chi sinh sinh thành vần điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế học những cuốn sách quê thân thương thành những thiếu nhi rất chăm ngoan điều hay ấy chính cô dạy em mơ mãi trình mến yêu nhìn thế giới quanh em hiền hòa giọt ngâm mắt mưa rơi thêm nhà điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em 经过。